đầu tiên thầy sẽ đưa cho các em đây. Các em chú ý này. Đề bài yêu cầu xét tính liên tục của các hàm số sau tại điểm x bằng x0 được chỉ ra. Phần A. Hàm số fx cho bởi hai công thức fx bằng x mũ 3 cộng với x cộng với 2 trên x mũ 3 cộng 1 khi x khác trừ 1 và Fx bằng 4 phần 3 khi x bằng trừ 1 tại x bằng trừ 1. Tức là x0 lúc này là bằng trừ 1. Các em hiểu không? Đấy, vậy thì bắt đầu chúng ta đi đi tính từng, à, xét từng bước một. Chúng ta sẽ ra được cái kết quả thôi. Vậy chúng ta sẽ có ví dụ 1 phần A giải quyết như sau. Chú ý ở đây. Bước số 1 chúng ta đi tính Fx0 đúng không? Ta có này, f của trừ 1 nó sẽ là bằng gì? Đây là hàm số fx bằng 4 phần 3 khi x bằng bằng trừ 1. Vậy nó sẽ là bằng 4 phần 3. Xong. Bước số 1 xong, bước số 2 đi tính giới hạn giới hạn của cái hàm số fx khi x tiến dần tới x0 cụ thể ở đây là tiến dần tới trừ 1. Các em không cần phải tính giới hạn một bên nha. Vì ở đây là điều kiện là à, khi x khác trừ 1. Tức là miễn là nó khác thôi và tiến từ bên nào cũng được. Nó không ảnh hưởng gì cả. Đúng chưa? Vậy thì chúng ta tính giới hạn của hàm số fx khi x tiến dần tới trừ 1 luôn. Bằng này. Giới hạn của hàm số x mũ 3 cộng với x cộng với 2 chia cho x mũ 3 cộng với cộng với 1 khi x tiến dần tới trừ 1. Bây giờ chúng ta bắt đầu phân tích ra. Thì ở trên tử nó là bậc 3, dưới mẫu cũng là bậc 3, đúng chưa? Nhưng dưới mẫu chính là hàng đẳng thức, còn trên tử là chúng ta có nhầm được nghiệm không? Chắc chắn là nhầm được nghiệm nha. Các em thay vào này thì thấy là thay trừ 1 vào tử nha, thấy là bằng 0 dưới mẫu cũng bằng không thì chính là dạng không trên không đó bây giờ chúng ta bắt đầu tách nhân tử nó ra thì ở trên tử thầy sẽ chia chia cả à, chia cho uh, x trừ 1 đi x bằng trừ 1 chia đây nha thầy sử dụng Hockney thầy chia này phần tính giới hạn thầy đã hướng dẫn cho các em rất là kỹ cái cái kỹ thuật uh, chia này rồi thầy viết lại đây hệ số sẽ là một này